lan cánh hoa mộng manh vươn mình trong sỏi đá khô cằn dù bao nghiệt ngã vây quanh cánh hoa mềm vẫn mãi tỏa hương ngày hôm qua em vẫn thơ ngây mà hôm nay vương đắng cay đời cuốn xoay những trái ngang đưa em về nơi đâu ôi nát tan ôi xôn xao ôi thân em bé bà dòng đời bao ngang trái trong gió mưa như hoa thạch lan ươm mình trong sương gió rồi ngày mai thức giấc tiếng yêu thương nhẹ lay tia nắng ấm ban mai sưởi ấm em đưa em qua đêm dài ngày hôm qua em vẫn thơ ngây mà hôm nay vương đắng cay đời cuốn xoay những trái ngang đưa em về nơi đâu ôi nát tan ôi xốn xao ôi thân em bé bàng dòng đời bao ngàn trái tiếng yêu thương lỡ làng nỗi oan em thầm mang em bước đi trong gió mưa như hoa thạch lan ươm mình trong sương gió rồi em qua đêm dài tia nắng ấm ban mai